Nhà mình thì à, với à, xây dựng là một trệt và hai lầu cũng là bên trên thì à, chúng ta sẽ có sân thượng như quý vị. Và căn nhà này thì có 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh có sân thượng ở bên trên cũng như là trước và sau nha quý vị. Nhà mình thì được đúc kiên cố 3 tấm rồi, rất là chắc chắn và à, căn nhà này thì đang nằm trên vị trí ngay sát với mặt tiền đường Hà Huy Giáp và ngay sát bên lại khu vực à, chợ Cầu Đồng và cũng như là gần với lại à, khu vực à, trường cao đẳng điện lực và gần với lại à, khu vực à, đường uh, Tô Ngọc Vân nha. Đây là một căn nhà với một cái diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 15m và nhà mình thì được xây dựng cũng như là có tặng một số nội thất kèm theo. Và vị trí của căn nhà mình đây là nhà mình một sẹc và một trục của đường nha. Một con đường này rộng lên đến khoảng 8 đến 10 m nha quý vị. Đường này thì đường xe hơi cũng là đường xe tải rộng quay đầu rất là dễ và thuận tiện cho quý vị. Nhà mình là nhà một sẹc và một trục nha rất là dễ dàng và thuận tiện cho gia đình chúng ta vừa mua ở hoặc là mở văn phòng công ty cũng là buôn bán về những mặt hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha quý vị Nhà này thì có sổ hồng riêng và giấy tờ cũng là pháp lý đầy đủ hết cho gia đình mình rồi. Và căn nhà này thì đang được à, bên kênh nhà đất bên em chào với một cái giá bán cực kỳ là yêu thương, chỉ với giá là 4 tỷ 400 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha. Một căn nhà sổ hồng riêng nha quý vị. Căn nhà này thì uh, ờ, 4 tỷ 400 triệu đồng và còn thương lượng nha. Với xây dựng một trệt và 3 tầng lầu nha quý vị. Nhà mình thì uh, xây dựng phòng ngủ rất là rộng và thoáng nha Bên trong đây thì uh, chúng ta sẽ cùng em tham quan đến cái uh, con đường cũng như là uh, khu dãy nhà của căn nhà mình này quý vị Rất là đẹp luôn và một uh, khu ở rất là an ninh yên tĩnh thoải mái nha Nhà mình thì uh, với vị trí ngay uh, đầu của đường cho nên là uh, dễ dàng thuận tiện trong công việc là cũng như là mở văn phòng công ty và cũng như là mua để buôn bán về những mặt hàng à, online mỹ phẩm cũng là mua để cho thuê đều được nha hoặc là gia đình mình à, khách hàng ta mua để à, cho con em ở cũng như là ăn học ở trên đây thì à, rất là tuyệt vời với à, diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 15m và à, với giá bán thì chỉ có 4 tỷ 400 à, triệu đồng thôi và giá này thì còn gặp thêm và bớt thêm với chủ nhà nha quý vị Đấy, nhà mới và có sổ hồng riêng công chứng ngay trong ngày luôn nha và để không mất thời gian gia đình mình nữa thì em sẽ mời tất cả quý vị và mọi người cũng là những khách hàng à, vào bên trong để tham quan cái thiết kế cũng là nội thất của căn nhà mình nhá. Bên ngoài thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa sắt và sơn màu vàng đồng CNC và được làm bốn cánh rồi nha quý vị. Bên trong nữa thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm chin pha và kính cường lực 10 ly nha. Nhà này thì không có lửng nhưng mà thiết kế với một trệt và ba tầng lầu cũng như là có phòng khách, phòng bếp và khu vực để xe máy rất là rộng nha quý vị. Với căn nhà này thì à, con đường trước nhà khá là rộng cho nên là chủ nhà sẽ không à, xây dựng à, lớn nữa mà xây dựng luôn một trệt ba lầu để cho đỡ bớt cái công sức mình đi lên đi xuống và nếu có xe hơi thì à, quý vị có thể là để bên ngoài được luôn nha Đấy, để bên ngoài con đường luôn rất là rộng nha quý vị và 20 bức tường thì đã được gia chủ là dán những các cây giấy dán tường rồi Ở khu vực phòng khách của căn nhà mình đây thì à, sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ sofa này Nhà này thì nhà mới rồi, mua chỉ việc là sách ba lê vệ ở thôi Sàn thì à, được gia chủ là lót gạch bóng kiến, gạch 60 x 60 vuông Và hai bức tường thì được gia chủ dán những viên gạch Cũng như là những các cái à, giấy dán tường Bên trên thì sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led nha quý vị Đấy, và trang trí kết hợp những các cái à, đèn chiếu sáng cho căn nhà mình à, Căn nhà này thì à, đã được gia chủ mua và tặng gia đình mình với một bộ sofa cũng như là một bộ bàn ăn 6 ghế Di chuyển ra khu vực đằng sau đây thì à, chúng ta sẽ có cái không gian cũng là khu vực phòng bếp này thì được gia chủ và mua tặng gia đình mình với một bộ bàn ghế ăn. Trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led cũng như là những các cái trần thạch cao. Tủ thì được gia chủ làm những cái chất liệu là gỗ sồi rồi Đấy, và khu vực đường sau của căn nhà mình rất là rộng nha quý vị chủ nhà thiết kế ờ, rất là đẹp và rộng thoáng này một mẫu nhà mà vị trí ngay sát bên với lại khu vực chợ cầu đồng và ngay gần với lại khu vực cầu vượt ngã tư ca qua quận gò vấp thì rất là gần nha ở đây thì ờ, vị trí đi ờ, di chuyển qua khu vực quận gò vấp cũng như là bình thạnh bình tân và tân bình tân phú thì rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị Đấy, và với à, căn nhà mình thì à, nhà mới mua chỉ việc là sách ba vệ ở thôi với diện tích là ngang 4m2 và độ dài 15m xây dựng một trệt và 3 tầng lầu với à, có 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh có sân thượng bên trên và à, sân thượng trước và sau nha quý vị có thể là sử dụng làm phòng thờ bên trên cũng được hoặc là gia đình mình có thể là, là sử dụng sân phơi Đấy, nếu như nhà người nhà mình ít người thì chúng ta sẽ bớt ra một phòng ngủ để làm phòng thờ Đấy, còn không thì uh, gia đình mình có thể là sử dụng ở bên trên sân thượng được luôn và di chuyển lên khu vực bên trên đây chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đầu tiên phòng ngủ khu vực đường sau của căn nhà mình thì uh, phòng ngủ và kết hợp với lại nhà vệ sinh luôn cũng như là có cửa sổ này mở ra lấy gió và lấy ánh sáng nha quý vị Khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ cam xe, lan can thì được làm bằng kính cường lực nha. Ở đây thì bước vào đầu tiên chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh này. Đấy, có vòi tắm Sen và hàng nội thất là hàng Limax nha quý vị Đấy, khu vực đường trước đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ này rất là rộng và có rèm cửa này cửa thì à, được gia chủ làm những cái chất liệu là cửa nhôm sinh pha kính cường lực rồi và bên ngoài mặt tiền của căn nhà chúng ta thì à, được gia chủ đóng với những các cái trần gỗ và những cái lan can được làm bằng sắt và những cái bức tường thì được dán những các cái viên gạch rồi rất là đẹp và sạch sẽ nha quý vị cửa thì được gia chủ làm những cái chất liệu gỗ sồi nha đựng gỗ sôi và di chuyển lên khu vực bên trên thì ở ờ, chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ số 3 và số 4 của căn nhà mình ở bên trên tầng lầu 2 nha quý vị. Nhà này thì ờ, thiết kế với 4 phòng ngủ ờ, rất là rộng luôn và thoải mái nha quý vị. Thì những cô chú anh chị khách hàng chúng ta đang xem và theo dõi trên kênh ở Sotobi của nhà đất Chiến Thắng quan tâm đến căn nhà này và đang có nhu cầu mua cho mình một căn nhà ở khu vực quận 12 và phân khúc từ 4 ờ, tỷ hơn 4 tỷ cho đến 5 ờ, tỷ hơn 5 tỷ thì bên em vẫn có rất là nhiều những căn nhà đẹp và những cái giá hợp lý để cho quý vị, anh chị cũng như là mọi người xem và mua cho mình những cái sản phẩm ưng ý nha. Thì ờ, khi mua bên kênh nhà đất bên em thì sẽ được giảm giá cực kỳ là ưu đãi nhất nha quý vị. Đấy, với cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương với ờ, căn nhà mình thì ờ, xây dựng rất là đẹp và rất là thoải mái, rộng rãi này. Phòng đường trước này thì ờ, chủ nhà thiết kế thành phòng thờ hoặc là phòng tập kim Cho nên là cái không gian phòng đường trước của căn nhà mình đây rất là rộng nha quý vị Đấy, Và có cửa thì được làm cửa gỗ sồi rất là chắc chắn Và di chuyển lên khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng thờ và sân thượng trước sau Đây, đây là khu vực phòng thờ và sân thượng trước sau căn nhà mình này quý vị một căn nhà đang có mức giá bán chỉ với 34 tỷ 400 triệu đồng thôi, sổ hồng riêng và giấy tờ đầy đủ có đầy đủ công năng. Đấy, với hơn 4 à, tỷ một xíu là anh chị có thể là sở hữu ngay căn nhà đẹp này rồi và trên thì à, chúng ta sẽ có sân thượng này rất là rộng và trồng những các cái cây cũng như là phơi những các cái đồ ở trên rất là thoải mái nha quý vị và nằm trong một khu giải ở rất là an ninh yên tĩnh thoải mái này khu đây thì à, đã được các cái dân cư ở ờ, hết rồi cho nên là rất là thoải mái nha quý vị